Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn uh, cách uh, sử dụng sàn giao dịch uh, Snapback. Thì uh, Snapback là một trong những sàn giao dịch tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Khi bạn giao dịch trên sàn Snapback, bạn có thể sử dụng đồng bảy lên tới 100 lần. Giả sử bây giờ các bạn có 10 đô để giao dịch thì bạn thấy rằng thị trường đang vào một cái trend rất là tốt thì bạn sẽ có sử quyền sử dụng cái quyền đánh đồng bảy lên tới 100 lần trên cái số vốn hiện có ví bạn có 10 đô thì bạn có quyền đánh 1.000 đô và có 100 đô thì bạn có quyền đánh 10.000 đô thì đây chính là đánh margin thì um, ngoài cái khoản đồng bấy cho phép là từ 10 lần cho đến 100 lần bạn hoàn toàn trong cái khoản này bạn hoàn toàn hay chọn một mức đồng bẩy phù hợp uh, với uh, bản thân bạn với số vốn bạn đang có và cái thời điểm bạn đang trade thì uh, ngoài ra bạn hoàn toàn có thể dễ dàng bắt đầu chỉ với số vốn rất là nhỏ là 5 đô 5 đô khoảng hơn là 100 ngàn hơn 100 ngàn thì à, để có thể bắt đầu giao dịch trên sàn Snapback khi um, sàn Snapback sẽ hỗ trợ mua bán thông qua các uh, sàn hình thức OTC uh, à, cũng như là uh, nạp các đồng hỗ trợ nào các đồng USDT, Bitcoin, Ethereum đó, các đồng không dùng. À, hiện tại thì uh, à, sàn Smart hỗ trợ các uh, ứng dụng uh, trên smartphone bao gồm iOS, Android uh, chạy rất là mượt và sẽ rất là tiện lợi. Bạn có thể mang đến bất kỳ đâu có thể trade bất cứ nơi đâu mà không cần mang theo laptop để giao dịch. Thì um, để có tài khoản trên sàn Nasdaq thì ờ, trong ờ, video trước bạn hãy ờ, kiếm lại video trước tôi đã có hướng dẫn từng bước chi tiết từng bước để đăng ký tài khoản trên sàn Nasdaq. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thức sử dụng sàn Nasdaq nên bây giờ chúng ta sau khi chúng ta đã có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng nhập ok mình sẽ đăng nhập vào tài khoản như xài Starbucks thì um, các bạn như các bạn thấy thì mình sẽ vào cái phần hợp đồng giao dịch đây mình sẽ chọn là một biểu đồ thì uh, ở đây mình có thể ấn vào nút chuyên nghiệp để cho nó phóng toàn màn hình và các bạn thấy ở đây mình có thể chuyển qua màu đen nó màu đen cho dễ nhìn đây hoặc là màu màu trắng mà đây là màu đen đó thì uh, ở phía trên này là ở đây để cặp cặp đồng tiền mà mình đang giao dịch đây cặp đồng tiền ở đây là cái cặp tiền mà mình đang giao dịch ở đây là cái mức giá mới gần nhất mà uh, vừa mới vừa mới giao dịch trên thị trường đó là 9.166 đô tức là tỷ giá Bitcoin trên USDT đó đây là cái uh, tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trị thay đổi rồi uh, giá cao nhất trong vòng 24 giờ giá thấp nhất trong vòng 24 giờ đó, lượng giao dịch trong vòng 24 giờ đó thì ở đây là khung thời gian khung thời gian giao dịch thì mình có thể chọn là một phút 5 phút 15 phút thường thường thì uh, chúng ta hay chọn 15 phút à. đó thì ờ, ở đây là diễn biến của thị trường dưới đây là những cái uh, danh sách danh sách của um, các, các các lệnh mua bán của chúng ta sẽ nằm ở dưới này đó, hiện tại nó đang là trống thì ở đây mình có thể chọn là à, giao dịch real hoặc là, hoặc là demo thì các bạn thấy nếu đang real thì đó là giao dịch trên tiền thật còn giao dịch demo là giao dịch trên tài khoản demo đó thì mọi người thấy thì um, ở bên đây là các cặp đồng tiền giao dịch đó thì ở đây có rất là nhiều cặp đồng tiền giao dịch như là Bitcoin USDT, Ethereum USDT, Litecoin USDT, Ripple, EOS, ada, Bitcoin Cash thì ở đây mình à, thì tôi thường hay chỉ giao dịch trên hai cặp đồng tiền đầu tiên là Bitcoin và Ethereum à, ngoài ra còn phía bên tay phải thì các bạn sẽ thấy um, ở đây là hai phần một phần là mình sẽ thấy là ví dụ như là mình à, mình à, mua vào cái nút mua vào đây mình muốn mua vào tức là đánh lên đánh là lon thì là màu xanh bán ra đánh xuống thì là short màu đỏ và ở đây là thị trường mình sẽ đặt theo giá à, tức là mình muốn đánh là mua vào bán ra theo giá thị trường hoặc là theo một cái giá mình muốn mình set ở đây đó mình set ở đây thì um, nếu mà muốn đánh theo giá thị trường thì nó sẽ ra ngay cái giá thị trường là giá hiện tại ngay giá thị trường còn nếu mà giá uh, một cái giá mình uh, mình mong muốn thì nó sẽ là nó là sẽ là một lệnh chờ khi nào mà nó giá đã đến cái, cái mức đó thì nó sẽ lệnh của mình sẽ được thực thi thì ở đây tiền uh, tiền bảo lãnh mình sẽ đặt là như là 100 đô 100 đô rồi um, đòn 7 của mình thì mình đây đòn 7 từ 10 đến 100 nè như nãy tôi đã có ờ, đã có mô tả thì đòn 7 từ 10 từ 10 đến 100 ở dưới này ở dưới này là cái một cắt lỗ à, stop loss stop loss là một cắt lỗ thì mình có thể à, định mức ra một cái mức để mình cắt lỗ đến mức bao nhiêu rồi mình sẽ cắt lỗ ở đây giống như là đang để cái mức này là đang bị mất cắt lỗ ra khoảng lỗ khoảng 80 là đã cắt lỗ hoặc là cái TB TB này chính là tech tech profit ở đây là một cái lệnh à, thì à, tương tự như lệnh stop loss SL là stop loss thì tech profit là một lệnh ra Tuy nhiên không giống như là lệnh stop loss làm hạn chế khui lỗ của trader trong một giao dịch thì take profit chỉ là một mức giá cụ thể mà giao dịch có lời thì giao dịch này sẽ tự động đóng lại thì nói cách khác take profit là một mục tiêu lợi nhuận của bạn mục tiêu lợi nhuận tức là có thể hiểu là cắt cắt cắt lời ở đây là cắt lỗ bên đây là cắt lỗ bên đây là cắt lời nó nói gì là dễ hiểu đó thì ở đây mình sẽ sau khi mình chọn xong mình sẽ chọn cái nút này là bán bán ra tức là đánh xuống thì ờ, tôi đã giới thiệu sơ bộ về ờ, cách sử dụng ở ờ, cái phần chức năng là đánh giao dịch thì mình sẽ giờ mình sẽ qua cái phần một cái phần chức năng khác ở đây là cái phần OTC OTC này là sẽ bao gồm các chức năng về ở đây là mua bán các cặp đồng tiền ở trên thị trường OTC thì ở đây mình sẽ giới thiệu chi tiết trong một video khác đây là cái phần mời bạn bè thì đây là cái đường link ờ, tiếp thị liên kết để giới thiệu thì cái này tôi đã giới thiệu trong cái video đầu tiên à, đang hướng dẫn đăng ký à, sàn Maxi Snapback chi tiết từng bước ừ. ở đây là những cái phần ờ, tài khoản tài khoản của bạn thì um, phần xác minh tài khoản tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video ta hướng dẫn các bạn trong một cái video trước là cái hướng dẫn xác minh tài khoản từng bước đó thì các bạn hãy xem lại video đó, đó và và có hướng dẫn nạp tiền thì các bạn có thể uh, hướng dẫn có thể nạp tiền vào để giao dịch thật thì khi uh, sử dụng tiền thật bạn sẽ uh, uh, có trách nhiệm hơn với số tiền của mình cũng như đầu tư thời gian công sức để học tập nó tốt hơn cũng như là có sẽ được có, có được kết quả tốt hơn thì uh, để đầu tư thành công thì uh, bạn không được xem nó là một trò chơi hên xui may rủi mà cần phải có ba kỹ năng cụ thể thứ nhất là các bạn phải um, quản lý vốn quản lý vốn thật tốt à, thứ hai là uh, quản lý vốn thật tốt kỷ luật tuân thủ theo các nguyên tắc đã đặt ra ngay từ đầu khi tham gia Để quản trị cảm xúc lòng tham nỗi sợ hãi thì cái này là yếu tố rất là quan trọng và lại quyết định và phải cần rèn luyện thì mới có thể đạt được và um, cái kỹ năng tiếp theo chính là phân tích thị trường phân tích thị trường rồi kỹ năng phân tích đồ thị đó, thì cái này là về kỹ thuật à, thì các bạn à, có thể à, theo dõi kênh để có thể theo dõi thêm các video khác thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về các kỹ thuật phân tích thị trường như thế nào ngoài ra các bạn có thể um, tham gia vào một cộng đồng thảo, thảo luận những người cùng uh, trade ở đường dẫn bên dưới video này thì uh, đây sẽ là group telegram để mọi người hãy giao lưu với nhau về trade để tham gia thì bạn hãy tham gia để học hỏi lẫn nhau cùng nhau tạo ra nhiều kèo ngon nhé còn nếu bạn muốn trao đổi về các dự án kiếm tiền online khác thì cũng có một group khác ở bên dưới đường dẫn video này thì uh, đến đây video cũng đã cung cấp các hướng dẫn và thông tin rất là chi tiết hãy comment bên dưới để tôi có thêm động lực chia sẻ thêm các thông tin về dự án này nhé và nếu bạn thấy video này hữu ích và tuyệt vời hãy ủng hộ tôi bằng nút like và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút hình quả chuông để được nhận các thông tin mới nhất nhé. Tôi sẽ còn chia sẻ rất nhiều video về kiếm tiền online, kiếm tiền trực tuyến, kiếm tiền affiliate và kiếm tiền với cryptocurrency. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn thành công.